và bụng cải À Đây rồi đây rồi la la. mình lấy tắt nhép kia đứng lại bông bắt lại nhép 你。